now. này không có làm cái ờ, cái ờ, cái ái đây hả cái ờ, đây này cái cái bỏ lên này chỉ có có khâu sấy là do cái khâu làm không làm mấy bữa trước rồi hả ấy là chẳng làm thôi chứ ai mà làm mà sáu tiếng mà làm né từ tình ở dưới <laughs> <laughs> xe đây uh, chở đâu đây chở ờ, chở một lần là giao hết mấy cơ sở nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi nào. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi nào.